thì tối nay nó mới công chiếu thì rất là nhiều anh em nhắn tin về hỏi kèo mình trong cái trận Atalanta và thằng Roma này thì mình cũng đã cho kèo tất cả anh em và đưa anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được những cái mã kèo tỷ lệ nó chính xác nhất thì mình mới công chiếu tầm mấy tiếng thôi anh em thì cũng rất là nhiều anh em đã về um, nhắn tin cho mình để hỏi những cái mã kèo của thằng Atalanta bằng Roma này thì anh em biết rồi mình cho anh em kèo là mình phải dựa trên cái tỷ lệ kèo nó chính xác giống như chờ tới cái lúc đội hình ra sân nè hoặc là tỷ lệ kèo gần tới giờ 4 lần thì nó chính xác hơn mình mới cập nhật lên nhóm cho anh em chứ mình không cho anh em cái kèo mà trước trận đấu để anh em có thể đánh nhiều khi nó sai cái kèo thì thua anh em lại nói còn mình sẽ cho anh em cái kèo mà gần tới giờ bóng lăn á, thì tỷ lệ kèo nó sẽ chính xác hơn nha đó thì bởi vậy hôm nay rất là nhiều tối qua thôi tối qua là những anh em nằm mã kèo mà u hoặc là Barca tài hoặc là Juventus nè rất là nhiều anh em xa bờ trong tối hôm qua bởi vậy bữa nay mình đăng cái trận Atalanta và Roma lên rất là nhiều anh em về nhắn tin để xin mình cái um, mã kèo của thằng Atalanta này thì mình đã đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi những cái mã kèo đó nó cách hiệu quả nhất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 Thì anh em thấy trên màn hình là cái đội hình ra sân của hai đội. Thì bên phía Cadiz ra sân với sơ đồ là 442 là bên phía thằng Osasuna chơi với sơ đồ là 433. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy cái mùa này á là thằng Osasuna đang có một cái à, vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng và có một cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn nha anh em. Thì anh em thấy thằng Osasuna đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 41 điểm sau 30 vòng đấu. Đang đứng trên Valencano và Mallorca, à, Sevilla luôn nha anh em. Còn trong khi đó Thằng Kaidis đang có một cái vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 32 điểm sau 30 vòng đấu. Thì anh em thấy thằng Kaidis đang cách cái vị trí cầm đèn đỏ chỉ có 2 điểm thôi. Nếu mà trận này Kaidis để thua thằng Osasuna thì Kaidis sẽ có cái cơ nguy cơ là sẽ tụt xuống vị trí cầm đèn đỏ thì có thể tụt xuống La Liga 2 để đá vào mùa sau. Thì cái trận này Kaidis phải quyết tâm lấy được một cái bàn thắng hoặc là một cái trận hòa để Kaidis có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Đó. Anh em cũng biết rồi trận dạ, này Kaidit được lợi thế sân nhà nên Kaidit rất là thoải mái về cái tinh thần và cái tâm tâm lý để có thể giành 3 điểm trong cái trận này. Thì anh em thấy đội chủ nhà trong 10 trận gần nhất đây nè. 10 trận gần nhất khi đội chủ nhà Kaidit đã có 3 trận thắng và 3 4 trận hòa mà chỉ đuôi để thua đúng 3 trận thôi. Thì cái phong độ 10 trận gần nhất của thằng Kaidit cũng đang rất là tốt. Chủ yếu là cầm hòa rất là nhiều trong những trận gần đây. Cầm hòa thằng Real Sociedad nè, cầm hòa Getafe và cầm gà thằng America và thắng luôn cả thằng Real Betis thì anh em thấy cái phong độ gần đây của thằng Cadiz cũng đang rất là tốt trong những trận gần đây nha. Còn bên phía Osasuna thì anh em thấy Osasuna trong mùa này đã rất là trái luôn. Thì trong 10 trận gần nhất của thằng Osasuna, Osasuna đã thắng 4 trận nè và để hòa 3 trận và để thua 2 trận. Đó, để hòa ba trận nha anh em để thua hai trận thì hòa trước Atletico Bilbao với cái tỷ số là một đều trên cái chấm uh, cúp Cuba đó là cúp nhà vua Tây Ban Nha đó và để hòa thêm thằng uh, Mallorca với tỷ số không đều hòa thằng Celta Vigo trong khi đó trong khi đó để thua là thua Valencano nè thua thằng uh, Villarreal và thua thêm thằng uh, thua thêm thằng Valencia thì anh em thấy cái phong độ của thằng Osasuna cũng đang rất là tốt trong những trận gần đây còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng um, Cadiz thì anh em thấy trong năm trận thằng nhất á, thì thằng Cadiz nó chỉ thắng được hai trận và để hòa một trận trước Getafe và để thua Sevilla là thua Real thì Real cực kỳ mạnh rồi thằng um, Kaidit thì nó thua thì cũng không có cái vấn đề gì để mình bàn cãi trong cái trận này nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trong cái phần mà lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hai này trong 4 trận gần nhất thì um, trong khi đó đó, à, anh em thấy trong 4 trận gần nhất đây thì thằng Osasuna toàn thắng 4 trận trong 4 à, lần thi đấu gặp nhau lần nhất thì anh em thấy thắng 2-0 là 2-0, 3-2, 3-2 thì anh em thấy trong 4 lần gặp nhau thì thằng Osasuna toàn thắng giống như thằng Kaidit dưới màu thằng Osasuna nhưng mà cái lượt này là cái lượt um, lượt về của cái vòng 20 2022 2023 của La Liga thì anh em thấy thằng Cadiz nó đang có một cái bất lợi là đang đứng vị trí rất là nguy hiểm trên bảng xếp hạng thì trong cái trận này thằng Cadiz sẽ quyết tâm lấy bàn thắng trong ờ, cái trận này luôn thì anh em sẽ vào xem cái trận mà đối đầu gần nhất của hai này thì thằng Osasuna là đội chủ nhà trong trận đó Osasuna ăn với cái mã kèo là hai trái nè chấp nhà cái đưa ra cái cái mã kèo trận đó là Osasuna chấp tới 0.5 lần nha anh em chấp tới 0.5 và trận đó Osasuna ăn 2-0 hiệp 1 thì đã có một quả thì anh em thấy đội hình lúc đó ra sân bên phía Osasuna chơi với sơ đồ 442 bên phía Cadiz vẫn chơi với sơ đồ 442 thì anh em thấy Osasuna là cái đội ghi bàn vào phút thứ 37 nè và phút thứ 79 là Osasuna vẫn nâng lên cái tỷ số là 2-0 do bên phía thằng Kaidit bị thẻ đỏ. Đây anh em thấy thẻ đỏ phút 76 đó. Quan trọng là cái cái trận đấu thằng Kaidit đang đôi công để kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng mà trong khi đó thằng Kaidit nó xui, nó bị thẻ đỏ thì cái tình thế nó sẽ thay đổi nha anh em, thay đổi thì lúc đó thằng Osasuna nó tấn công, nó lấy lại bàn hai bàn thắng là 2-0. Họ anh em thấy góc góc trong cái trận đó thì chỉ có bốn quả góc thôi mỗi bên được hai quả góc thì góc rất là ít bởi vì mình không khuyên anh em vào những cái mã kèo phụ trong cái trận này mà anh em nên nằm mã kèo chính thì nằm mã kèo chính nằm mã kèo nào mà hiệu quả nhất cho anh em trong cái trận này đây mình sẽ à, vào tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em trong trận này luôn thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao thằng Kaidit trong cái trận này Lý do tại sao trong lượt đi trên sân nhà của Osasuna thì Osasuna lại chấp 0.5 Nhưng mà về sân nhà của Cadiz thì Cadiz yếu hơn thằng Osasuna rất nhiều trong lịch sử đối đầu 4 lần luôn Cadiz đều thua Osasuna Nhưng mà tại sao nhà cái lại đưa ra với cái mã kèo là Osasuna ấy thằng Cadiz chấp 0.25 Thì anh em cũng thấy rồi Đó. Thì bởi vậy mình mới thấy trong cái trận này nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo cực kỳ là khó đón cho tất cả anh em bởi vậy mình mới khuyên anh em cái trận này anh em nên đầu tư mạnh tay vào thằng Cadiz là đội chủ nhà trong trận này nhưng trong khi đó thằng Cadiz là cái thằng thua 4 trận trong 4 lần đối đầu gần nhất rồi thì nhưng mà nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Cadiz đang chấp với cái mã kèo 0,25 nhưng mà trong khi đó thằng Cadiz đang yếu hơn thằng Osasuna rất là nhiều thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em luôn thì đây mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo là anh em có thể nằm thằng Cadiz đá đồng thì thằng Kaidit hiện tại đang chấp với cái mã kèo là 0,25 nhưng mà anh em chơi trang giống như mình á anh em có thể chờ cái mã kèo nó ra sân 7 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống đá đồng. Lúc đó anh em vào thằng cây đít đá đồng thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn. Thì mình dự đoán cái trận này nhà cái đang làm tuồn nha anh em. Đang làm tuồn là cái mã kèo này cho thằng tay đít à, cây đít với tỷ số là 1-0 hoặc là 2-1 cho Cadiz để Cadiz trụ hạng lại ngoài hạng Anh với trụ hạng lại La Liga để có thể mùa sau thằng Cadiz có thể thi đấu tại La Liga nữa thì anh em thấy nếu mà trận này Cadiz á, nó thắng trong cái trận này thì Cadiz sẽ vươn vị trí an toàn trên bảng xếp hạng La Liga thì bởi vậy mình mới phiên ờ, anh em nên đầu tư thằng Cadiz trong cái trận này được tài xỉu thì anh em cứ có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài hai nè tài xỉu hiện tại là 2,25 nhưng mà chờ ra sân anh em chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút thì anh em vào cái mã kèo thằng à, Tài thằng cai Kaidit này cũng rất là ok nha. Thì anh em thấy trong cái trận này thằng cai Kaidit đang rất là cần cần 3 điểm để có thể giữ vững cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng La Liga đó mà thì anh em nghĩ đang cần 3 điểm thì phải đôi công nếu mà đôi công không được thì thằng Osasuna có thể đâm nhưng mà Cadiz có thể gỡ lại thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì hiệp 1 hiệp 1 anh em cũng vẫn vào cái mã kèo tài 0,75 thì hiện tại tài xỉu hiệp 1 đang một hiệp tài xỉu ờ, hiệp 1 nó đang là một quà thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo 0,75 thì giống như anh em có thể chờ ra sân trong vòng uh, từ ờ, 5 đến 10 phút hoặc là có thể 12 phút thì anh em đầu tư vào mã kèo tài hiệp 1 0,75 thì anh em giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cò không có có thể chờ kèo được mà anh em đánh trước trận đấu từ 1 tiếng đến 2 tiếng nhưng mà anh em chơi trong trang anh em có thể chờ kèo nó tụt xuống 0.5 luôn cũng được nếu trận đấu đó không có bàn sớm đó thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đang chơi ở ngoài anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi rất là hiệu quả anh em có thể lợi thế cho anh em mà đó. thì anh em có thể chờ kèo nè kèo tuột xuống anh em đánh còn anh em có thể đánh những mặt kèo phụ giống như kèo tài gốc hoặc tài thẻ hoặc là rung gốc rung thẻ hoặc là anh em đánh xỉu gốc xỉu thẻ nè đó những cái mã kèo đó lợi thế cho anh em anh em cũng biết rồi cuối mùa giải nhà cái đưa ra với những cái mã kèo trên trời dưới đất rất là khó đá giống như cái mã kèo này thằng Kaidit nó yếu hơn thằng Osasuna rất là nhiều nhưng mà cả nhà cái đang đánh vào tâm lý của anh em là với cái mã kèo là Kaidit chấp 0,25 anh em nghĩ anh em nằm thằng Osasuna là cực kỳ thơm cực kỳ ngon nhưng mà thằng Kaidit nó sẽ ăn với cái tỷ số 20 hoặc 30 hoặc 21 luôn không chừng đó bởi vậy những cái chiêu trò của nhà cái đưa ra rất là khó đoán trong ở những chạy